tôi thay mặt hội đồng xét xử <clears throat> xử phạt trương văn cam như sau tử hình về tội giết người tử hình về tội đưa lộ 15 năm tù về tội cúi gây tích 7 năm tù về tội đánh bạc 10 năm tù về tội tổ chức đánh bạc 5 năm tù về tội tổ chức người khác trốn nước ngoài trái phép 5 năm tù về tội che giấu tội phạm áp dụng điều 50 bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho 7 tội là tử hình khoảng 1 điều 104 khoảng 1 điều 230 điểm B quy khoảng 1 điều 46 điều 50 tù chung thân về tội giết người một năm tù về tội cuối gian tích <clears throat> giết người áp dụng điểm D, D, G khoảng 1 điều 101 điểm Y khoảng 1 điều 39 Bộ luật hình sự năm 1985 xử phạt Hồ Thanh Tùng tức dụng điểm D, D, G khoảng 1 điều 101 khoảng 1 khoảng 2 điều 200 xử phạt Châu Phát Tây Em tử hình về tội giết người áp dụng khoảng 2 điều 196 Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, điều 135 Bộ luật hình sự chấp nhận việc rút truy tố của viện kiểm sát dân áp dụng điểm A, B khoảng 3 điều 289, điểm A, B khoảng 2 điều 248, điểm A, B khoảng 2 điều 249 và lợi dụng chức vụ để trục lợi bị cáo Nguyễn Thập Nhất bị tuyên phạt 4 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có quyền lợi và chức vụ để trục lợi. Hội đồng xét xử cũng đề nghị cơ quan điều tra Bộ Công an một số bị cáo và luật sư đưa ra những chứng cứ, những tình tiết giảm nhẹ mới phù hợp với quy định pháp luật nên hội đồng xét xử đã chấp nhận một phần kháng nghị. Hội đồng xét xử bác bỏ toàn bộ kháng nghị của Trương Văn Cam về hành vi đưa hối lộ và giết người do Trương Văn Cam đã chỉ đạo Dương Ngọc Hiệp và một số đàn em hối lộ nhằm thoát tội và hối lộ để tổ chức đánh bạc đồng thời chỉ đạo Nguyễn Tuấn Hải giết Vũ Hoàng Dung. Hầu hết các bị cáo tham gia giết cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn cũng bị bác kháng cáo. Riêng bị cáo Hồ Thanh Tùng bị tuyên tử hình trong bản án sơ thẩm đã được chấp nhận kháng nghị giảm nhẹ hình phạt do đưa ra được một số tình tiết giảm nhẹ mới. Có 14 bị cáo được chấp nhận kháng nghị sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ, trong đó có Lê Thị Kim Anh, Nguyễn Thập Nhất, Trần Mai Hạnh, Võ Quang Thắng. Các bị cáo Bùi Anh Việt, Bùi Quốc Huy, Dương Minh Ngọc, Hoàng Linh, Phạm Sĩ Chiến cũng bị bác kháng cáo. Sau khi công bố bản đánh giá chung, chiều nay Hội đồng